Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé đây em sẽ kiểm tra cái ổ ong mà bắt cột điện như đợt trước em đã chia sẻ với chị nhé Hai anh em em đi cắt bắt ở cái cột điện này một à, à, số video bắt cột điện của em là thành 9 cái ở đây xem kiểm tra xem có ong bắt cột điện về xem quân nó phát triển không nhé Mặt loãng ừ. mật rồi bé đã biết bên đây mật gần gần biết anh loạn này ừ. trắng trắng bên đây là mặt biết đấy trong ờ bên đây biết rồi kìa một cái cầu trong biết rồi đó ờ, ở ờ, bít trắng bít trắng đây bên đây này bên đây bít này là đầy bít các bạn nhé đây kiểm tra đây một số như hôm nọ em chia sẻ được một mũ cối các bạn nhé con này chúa cũng được con chúa cũng được không nên nỗi ừ, chúa được nó mới đẻ phát triển đàn vậy nhé các bạn nhé em em có chia sẻ một số clip về về ờ, ong cột điện rồi các bạn nhé chín cái video ong cột điện ạ giờ ra đây về đây đã về nhà bọn em đã thần hóa đấy các bạn này cầu đã đã, đã bỏ cầu ờ, tức là cầu anh có cầu sẵn rồi anh bỏ thang nhé các bạn nhé cả cầu cả con qua thì nó phát triển nhanh nhé các bạn nhé chứ đừng nói với anh chị tại sao là bọn em bắt về mà nó làm cầu nhanh như này tức là nhà là nuôi hai mươi mấy ổ ong đấy các bạn này là lấy cầu cái, cái cầu ở của cầu kia cầu có con đó, bỏ vào đây thì ong nó ở lại các bạn nhé đấy là cái mẹo ạ còn một số anh em bắt về là ong đi là cái vấn đề là các anh chị không để cái sáp cầu của nó đấy thì sao có con nó lưu luyến được nó buộc phải đi thì con nhộng này con nhộng cũ của cái đàn cũ của anh bỏ vào đây chứ không phải đâu quý anh chị mà sao nó mới bắt về chưa được khoảng tầm mà em bắt về mới được một tháng đúng không mà sao lại chuẩn bị có mật rồi đây hiện tại giờ gần đầy đấy các bạn nhé này ông bắt cổ điện về bọn em sẽ nuôi đây đây đây, đây như quý anh chị đây mặt mật mật lên đây là đã đã đã bít này hai bên đây hai bên đầu bít này giữ cho bít ạ là nó gần đầy đấy nhá mặt mặt bít này mặt già các bạn nhé còn dưới thì cái con vẫn đẻ đẻ bình thường các bạn này ở dưới này, toàn bộ ở dưới này là con ông đang, đang ông thợ đang đang đang đang, đang nằm nằm ổ mà đẻ đó đó như cái cầu kia cũng vậy rồi các bạn kia cầu kia cũng ờ, cũng bít ờ, gần bít nắp cầu nhiều mặt hơn cầu trong nhiều mặt hơn đây là toàn bộ này em nói là ờ, bắt bắt bắt bắt ong cột điện là như vậy quý anh chị nhé bắt ong cột điện về là chúng ta có một cái cầu nhộng của cái ví dụ đây là cầu này là em bắt ong cột điện về chưa em lấy quân em gom vào thì em phải bỏ một cầu đến hai cầu ờ, của cái ổ này qua tức là ổ toàn bộ ổ đây em lấy một cầu nào đẹp em lấy bỏ ra một cái ổ qua đây để cho ong nó ờ, đẻ và phát triển nhé như quý anh chị thấy nhiều lúc quý anh chị này nói là mới bắt về một tháng sau nằm cầu đẹp như vậy được ạ à. cái đó là nguyên nhân ờ, quý anh chị này bắt về mà không có một nó bỏ đi này hai là nó không có lưu luyến gì nó lại không còn được tồn tại ấy, các bạn nhé chị thấy thì, thì à, em là cái ổ này là bọn em bắt cột điện về thì quý anh chị nhớ cho em cái video em bắt cột điện một cái sơ di có bắt cột điện em nhớ hình như là chín cái video các bạn nhé là toàn video có bắt cột điện ạ à. đúng là hình như em nhớ hình như chín cái video đó toàn bộ bắt quang cảnh cột điện em sẽ chia sẻ đấy thì từ bữa đến giờ này em nghĩ khoảng tầm một tháng các bạn nhé khoảng một tháng mà cái ổ nó như vậy được được hai cầu thôi mà em làm hai cầu thôi nhưng mà nó, biết số lượng biết rất nhiều ạ à bọn em sẽ lấy cầu của ví dụ em đã giới thiệu đây đây hai ổ đây thì ví dụ hai ổ gần nhau với chưa em sẽ lấy cầu bên đây một cầu nhộng này xong một cầu bọn em sẽ bỏ sáp vào các bạn nhé bỏ sáp vào để làm sáp nhân tạo á để chúng ta nó tự xây vào thôi các bạn để khung cầu vào mình làm khung cầu bỏ vào nó tự xây được nói chung là ong thì em review về ong thì vì khu vực này thì nó đang mát thì nó rất nhiều ong các bạn nhé và em nuôi rất nhiều ong ạ không phải là ít ong nữa. đó đằng trước đây là ổ của nó đây ra hàng trước nha các bạn nhé toàn bộ cảnh à, trước à, của ong ấy. tí nữa em sẽ chia sẻ cho quý anh chị à, làm cái sáp cầu luôn nhé quý anh chị nhé anh đây là em chỉ có mới ờ, chia sẻ về cái kiểm tra cái ổ ong bắt cột điện về xem nguyên nhân thế nào các bạn như đậy vào thì đằng trước nó rất ổn định này các bạn này một số con canh cửa ra canh cửa mới quạt cửa ở đấy nhé các bạn nhé à, quạt đằng trước đấy Rồi sau này em sẽ chia sẻ cách hàn cầu các bạn nhé Đây cái cầu của chúng ta đã đóng đây các bạn này đã Kéo dây kẽm rất uh, à, chắc chắn nhé Cầu đây theo kích thước của cái cái cái chuồng ong các bạn nhé cái ổ ong này em sẽ làm hai cầu hàn, hàn hai cầu này Hàn sát ong các bạn nhé Đây cái sáp của nó đây các bạn ơi Sáp này sáp tự nhiên nên nó mỏng như cái à, tờ giấy của chúng ta thôi nhé Đây là sáp này chúng ta bỏ vào đây chúng ta hàn này Đây các bạn nhé Bỏ như này hàn thôi Đó để vậy là thì chỉ đi hàn xong rồi để như này là hàn nó dính vào cái đường dây thép thép các bạn nhé không phải buộc ạ đây sáp ong tự nhiên của chúng ta là nấu ra đây các bạn nhé từ cái sáp của chúng ta đi quay đấy còn dư đấy là bọn em bỏ này, này chúng ta hàn vào nhé hàn theo cái đường dây nóng đi kéo thẳng như này đó thì nó dính vào đây thì ong nó sẽ nó bắt đầu đẻ con nằm nhộng ở đây các bạn nhé đây là sáp sáp tự nhiên sáp nhân tạo các bạn nhé sáp của mình nấu ra đấy tức là sáp có khuôn nhưng mà mình nấu ra các bạn nhé như này mỗi lần đi quay ong mà mình cắt những cái sáp thừa đi ấy, là nấu ra đó đây này cái sáp nấu ra đây các bạn này đây anh cứ nấu ra này đó mình nấu dư thì mình cứ để từng miếng từng miếng này các bạn nhé sau này mình sẽ có số lượng nhiều mình sẽ đúc ra một cái khuôn như này các bạn nhé làm như mối cầu của mình đây tức là ờ, quý anh chị làm nó có khuôn cả cái gì có khuôn nhé theo cái đúng kích thước của nó thì chúng ta quay mặt nó dễ hơn ạ Đấy, dụng cụ của chúng ta thì gồm ờ, cầu cầu cầu đây mới bỏ sáp vào các bạn nhé đó, anh bỏ hai miếng sáp ra đấy cái sáp này nhìn cái sáp thật nó khác nó thơm mùi ảo à, của ong luôn các bạn nhé không phải sáp nhân tạo à, thơm một cái nhé một cái cái này hàn thôi một cái kia ở trên kia mỏ sắt này anh sẽ hơi nóng các bạn nhé là anh hàn nó đơn giản thôi cái hàn cầu đơn giản các bạn nhé nó không có phải phiền hà phiền phức gì đâu quý anh chị ạ nó anh hơi đấy nóng là anh ờ, bỏ đó là anh ờ, làm thôi anh, anh ờ, bỏ vào cầu thôi đơn giản nhanh lắm ạ anh bắt một cái đĩa cái, ờ, ờ, cái sáp để để anh bỏ đi nó nóng chảy ra để anh dán gắn vào gắn cái cầu vào các bạn nhé ở ờ, trên đây một cái đĩa này bên đây một cái mỏ hàn các bạn kìa bếp thì hơi lộn xộn mong quý chị thông cảm nhé nhà thế này đó anh cắt cầu đây anh bỏ cầu đây ạ để vậy là cái bánh này dư là chúng ta nấu lên để như này các bạn này cái sát tự nhiên mình cắt ong ra đó cái đấy là có khuôn nó nấu ra đã có khuôn bỏ rồi dễ rồi anh chuẩn bị hàn nhé rồi anh đổ anh múc cái anh đổ đây đổ vào nẹp đây để cho giữ cái chân các bạn nhé cái sáp cái nó nóng nó giữ nhau từng vá vá vào anh dùng à, muỗng bình thìa anh đổ vào đó cho dính cái sát trên các bạn nhé trên là gỗ đó, đổ xong nó liền luôn các bạn nó nóng rồi mình nấu trên nên nóng rồi nó dính cho, cho cái à, chảy chảy xuống cho dính vào cái sáp à, của chúng ta đấy tí là có hai đường dây kẽ ba đường dây kẽm chúng ta lấy mỏ gọi là mỏ hàn em nói mỏ hàn đi quý anh chị nào có mỏ hàn làm nhanh hơn nhé Chơi mỏ hàn nhanh hơn ạ à. ừ. Có mỏ hàn làm dây thép thì nhanh hơn Lý vào nóng nhanh hơn Còn mình à, không có mình chơi bếp ga cũng được làm ít này mình không cần thiết phải làm mỏ hàn các bạn nhé Nó anh đẹp vậy anh đổ múc cái à, cái sáp nấu lên à, cho nó đổ dính vào trong các bạn nhé đổ tí nó chảy ra rồi rồi xong mới để chân của mép trên này các bạn nhé anh đổ vậy nó chảy một phát nó xong luôn nó dính vào nhau rồi nó nóng nó dính vào nhau rồi rồi đợi cái hàn mỏ hàn là chúng ta hàn rồi rồi qua đây cận cảnh anh hàn lên các bạn đó anh hơi nóng xong là anh à, lấy vào đường dây anh hơi vào đường dây dây thép đấy anh kéo thôi nóng nó tự bám vào cái à, cái sáp cầu của chúng ta nhé nó dính rồi lỡ mà anh em nào không quen thì thủng một lỗ không sao đâu coi quý anh chị nhá rách một hai lỗ không có gì vấn đề gì cả ông nó tự vá tự làm được nón quay à cái này có nón quay à coi dây kép cứng ấy hả anh làm chuyên rồi thì ờ, nhanh hơn ờ, anh em nghiệp dư nhé anh em mới tập làm tất nhiên thì nó chậm chạp hơn rồi và nó thủng bị hay bị thủng lỗ nhé anh làm này nó cũng có lỡ tay cũng bị mấy cái số lượng bị ít các bạn nhé chứ không phải không à, à đã ba đường nữa bạn nhé giờ sang đường thứ ba này anh kéo vào đó thì nó nóng với dây kép thì nó dính sẽ dính vào cái sáp ong chúng ta tránh động vào sáp ong nhé sáp ong động vào thì tất nhiên nó phải thủng rồi đó chúng ta đã vậy như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái à, cầu ong à, này nhé đưa đưa đưa, đưa. làm khác đi, bỏ làm khác đấy là như quý chị thấy giờ nó liền nhau rồi nhé tức này vừa hàn như để mà em đã hàn đã liền nhau dính nhau rồi ạ đây nó dính các mặt rồi các bạn nhé không bị gì hết ạ à. sáp này gọi là sáp tự nhiên chúng ta đúc ra đây chứ không phải là nó không có tạp chất gì đâu bạn nhé ong là nó không có một cái tạp chất gì nó có tạp chất nó bỏ đi ngay ạ mùi vẫn thơm mà mùi của mật các bạn nhé đó là cầu ong đây bọn em làm cầu ong này ví dụ đi bắt ong về bọn em làm một cầu ong ngay trước ví dụ thế em bỏ một cầu với một cầu mới này ong nó tự đẻ ra này một cái ầu cầu mà chúng ta để là có con nhộng rồi cho các bạn nhé như hôm nọ là em đã chia sẻ một cái video con nhộng rồi đó cái video con nhộng này chúng ta là nhộng có có có, có nhộng à, ong chúa nó đẻ ra rồi thì nó sẽ phải buộc ở lại thôi các bạn nhé vì nó phải thương con vì vì nó phải thương con nó phải ở lại với con thôi nó không thể bỏ đi được các bạn nhé đang chuẩn bị làm cái thứ hai các bạn này đây bắt đầu anh làm cái thứ hai này các bạn nhé anh bỏ cái sáp vào rồi thì anh giờ anh chỉ theo đường dây kẽm thôi ạ rất đơn giản và nhanh gọn các bạn nhé nó cũng như cái này thôi các quý anh chị nhé anh hàn xong này cũng như này thôi giờ hiện tại chưa hàn nó vẫn đang bùng bùng bùng này nó chưa dính nha các bạn này đó cái miếng này cái dây kẽm đây em đây thò tay vào được đây đó đây hàn xong là được rồi cái hàn này nhanh thôi quý anh chị nhé cái đấy chưa dính hàn ấn vào phát nó dính ngay các bạn nhé vì nóng cái dây kẽm ờ, cái đầu sắt nóng nhau nên nó chảy ra thì cái sáp dính vào cái sáp ờ, của ong này dính này ong nó tự làm đấy các bạn nhé ở dưới chân đây mình nó đổ rồi ạ à. dưới ngay cái gỗ này mình đổ cái sáp với nó nó dính nhau với cái cái sáp của mình thôi con này ở nhà thì nhiều nghề nhé nhiều tiền nhiều nghề à, hết ong thì chim không đưa một đừng bảo đấy chứ <laughs> giỏi đa nghề nhiều tiền làm ong tháng kiếm ờ, vài triệu rồi rồi anh đã hàn xong hai cầu rồi các bạn nhé như vậy là chúng ta quy trình sóc ong đã xong rồi cuối video em ờ, Tony Tiến cũng ờ, xin phép dừng ở đây nhé xin quý chị mà thấy hay thì hãy tặng em tôi chiếu nay nhé và anh chị em chưa bấm nút chuông bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh cỏ em Tony Tiến nhé em xin chào và hẹn gặp lại ạ